Horizon Active, sức mạnh giành chiến thắng. Dạ em rất thích nấu ăn. Dạ em ờ, thích uh, quay YouTube á. Quay YouTube hả? Dạ. Làm YouTuber hả? Dạ. Với uh, ờ, em rất thích tập gym. Wow. Em rất là vui vẻ, vui vẻ hòa đồng. <laughs> dạ. Vui vẻ hòa đồng ha. Rồi, Tại vì cái đó. giọng em ở Bến Tre nên nói nó hơi Không sao. Em vui mà. <laughs> dạ rồi có khuyết điểm gì không à, giang dạ khuyết điểm của em là em sợ độ cao lắm ừ. với em sợ nhột với em sợ nhột <laughs> sợ nhột hả sợ nhột Hay cái này lạ nha <laughs> có bao giờ ai làm em nhột quá không còn em nhậu em mà em hay đánh bóng chuyền còn nhỏ á ừ. nên là cái khi nào mà gần hết hiệp em chuẩn bị em sẽ về sớm rồi mấy anh đó dí em chọc lét em chịu nổi khóc ừ, chọt lét mà khóc dạ em chịu không nổi anh trời đất ơi đó nhà trai có ưu khuyết điểm vậy còn nhà gái thì sao em thì uh, chịu nhột được cũng không đến nỗi như anh bên đó em cũng không có cái sở thích mà chọn người Chọc ta làm gì đúng không dạ. thì điểm mạnh em là gì nè em có suy nghĩ là tích cực và lạc quan á ừ. giống như là <laughs> trong mọi hoàn cảnh thì em vẫn có suy nghĩ tích cực được ừ. dạ thì em à, à, khá là ít nói ừ. anh thấy cái điều này là rất là thuận lợi à... em luôn luôn suy nghĩ tích cực bởi vì trong cuộc sống mà nếu chúng ta suy nghĩ tiêu cực nhiều quá chúng ta mệt mỏi mà những người xung quanh chúng ta cũng mệt mỏi cả anh uh, trân dạ. trọng cái sự tích cực của bên nhà gái dạ em cảm ơn anh ừ cảm ơn cảm ơn mối nha <laughs> còn nhà trai có tích cực không dạ có em trong công việc em rất là tích cực à, năng động tích cực được nó ăn mặc dù nó khét nhưng mình nghĩ nó ngon <laughs> dạ, đúng không dạ, <laughs> em ờ, luôn sáng tạo trong món ăn lắm à em có món gì đọc em giới thiệu nhà gái nghe cái coi cá mú mình nấu thành công chân tương mù tạt sushi nữa rồi bây giờ à, nhà em, gái có ý kiến nè em có cái câu hỏi là uh, anh anh anh giới thiệu mấy món cá ngon á nhưng mà bản thân em dân uh, biển nhưng mà em không có biết ăn cá anh làm món khác cho em được không vậy, dạ, dạ, em ăn em ăn món tôm làm được tôm <laughs> không cái gì em ăn cũng được trừ món cá ra thôi để em qua uh... coi coi mặt nhà gái cái coi này nghe nói dân bình định cũng cùng với quê bà xã nên qua coi mặt cái coi ừ dạ em chào anh khỏe không <laughs> dạ em lúc nào hôm khỏe. nay có ờ, uống rượu bột bầu, bầu đá không <laughs> dạ em uống được nhưng mà em không thích uống tôi nghe bình định là từ bên nhà trai tôi chịu rồi đó nói gì đâu đó ừ. ông thấy bên nhà gái tôi làm sao được ha à, em à, không thích điều gì ở đàn ông à, em không thích à, kiểu nhậu nhẹt quá à. hút thuốc cũng à. em cũng không thích cờ bạc em cũng không thích không thích luôn mấy đó không ai thích hết trơn dạ, không ai thích luôn á <laughs> nhưng mà giờ em có mấy mối tình rồi em chia sẻ thật luôn là em chưa có mối tình chính thức nào tình yêu thì em chắc là em hơi em nghĩ hơi xa hơi xa đúng cái, không tại vì em kiểu như là em uh, nhìn bạn nam đó ha thì em nghĩ là nếu mà tiến xa được thì em mới cho bạn cơ hội còn em nhìn bạn đó mà em thấy uh, kiểu như là không có mang lại cảm giác an toàn với em thì em không có cho người ta cơ hội là em né đúng không né luôn chính vì vậy mà ngày hôm nay em có mặt ở đây dạ đúng rồi chương trình này là nơi rất an toàn cho cái vấn đề hẹn hò dạ. và yêu đương sa nà giang dạ em có mấy mối tình rồi dạ em, ờ, được uh, hai có một mối tình hai mối tình tự đang hai xuống một rồi không chính xác là mấy dạ một mối tình còn cái một nửa kia tình. là sao nửa kia không có vậy mà nãy nói hai hai em nói lộn ông để Rồi tình yêu mà nó lộn nữa trời cái ông mối này ông ngộ thì cái ông để đó tôi hỏi như đương sự được không tôi đang bảo vệ đàn trai nói gì ông... cho nó chính xác để có uy tín với nhà gái tại vì người ta là chưa hề có mối tình nào đó nha em không vấn nhẹ nhẹ à, chút mà đi ăn nha chưa có đập thùng đó nha em ừ. đàn trai cũng còn y nguyên nguyên hồi nào một mối tình rồi nguyên gì y, y... mối tình đó em bao nhiêu uh, quen bao nhiêu năm dạ cách đây em năm 25 tuổi em quen mấy năm dạ em quen uh 9 tháng 10 ngày 9 tháng 10 ngày chúng dạ. ta cũng uh, quen qua mạng zalo á à. cô đúng bán uh, quần áo á rồi có sâu đậm không hai ừ. người cũng quan tâm qua lại chứ cũng chưa có gì em chia tay là tại công việc của em làm bếp á toàn thời gian á không có thời gian giờ đưa cổ đi chơi đúng không dạ. cũng ai chia tay ai em chủ động hay cổ chủ động dạ cổ chủ động ừ. đúng rồi có có dình trước chính xác luôn tại vì mình quen người ta mình đi tới 11, 12 giờ đêm mới về ai đâu chăm sóc người ta tao bỏ là đúng rồi lo sự nghiệp 25 tuổi lo sự nghiệp chứ bây giờ xác định nè bắt đầu từ bây giờ có đủ thời gian để lo cho bạn gái quy nhơn của tôi không 31 tuổi rồi đó dạ có giờ em mới xác định là đúng không giờ hiện tại em ờ, là bếp phó đó bếp, bếp phó, phó hả? rồi tôi phải phó đốc nhà hàng hả <laughs> dạ, bây giờ lương bổng của mình anh, là... lên hơi hố nãy anh nâng anh nâng nhà trai quá <laughs> bây giờ lương bổng của mình là mình đủ nuôi vợ con chưa dạ đủ trời ơi ông đây là bên là trai người ta phải bao bọc <laughs> chứ dư không dư, dư không ok Sợ. vậy là yên tâm có rồi. đất viên luôn đất, viên riêng nữa trời ơi ngon đất riêng à có đất của mẹ ngon. cho mấy mẹ miếng ừ dạ một miếng à có cần tài sản dạ, không dạ em không quan tâm nhưng mà nếu mà có thì càng tốt chứ chị trời tốt có tốt chứ thì bây giờ tao có đủ rồi đó đúng không chị thì nhà gái tôi có nói một câu là <laughs> tài sản có cũng được mà không có cũng không được nha có càng tốt chị chị nói đây nhớ có càng tốt ừ. nói chứ em à, mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào nói chung là biết quan tâm gia đình ừ. yên tâm em bình dạ. định yeah. là gái quan tâm gia đình lắm về ngoại hình sao tóc thì dài còn à, người thì hơi à, nói chung là hơi ú ú xíu <laughs> à. em hơi ốm phải ú hả rồi gì nữa nè khuôn mặt làm sao nè dạ khuôn mặt ờ, dễ nhìn là được dễ nhìn ha mà đẹp thì sao cưng đẹp thì càng tốt <laughs> cũng được được ha. chưa thấy thằng trai tôi dễ thương chưa mà nói chung á là xác định luôn là bạn này cũng thùng chưa đập chưa đập thùng đúng à. không chưa đập thùng bên đây cũng thùng còn nguyên mới quen có chín tháng 10 ngày chưa đập gì hết căng rồi à nha hơi căng rồi à nha bây giờ nhà gái á muốn ờ, một người yêu lý tưởng của mình như thế nào ờ, em thích uh, cao thon mà anh này chắc uh, em nghe nãy giờ chắc hơi hơi tròn đúng không chị không có tròn mà đậm người đậm người cái gì tròn là nó khác mà cái đậm người em nghe nói nha. anh anh thích tập gym đúng không anh đúng rồi người ta à, tập gym là tập, đậm người nha tập, em phải nhớ vậy tập gym em thích cái uh, nếu mà được sáu muối thì càng tốt anh cái này chắc muối à <laughs> dạ, cái này anh tập à? gym nhưng mà anh làm bếp nữa Nấu ăn nữa, nó hơi khác Có nghĩa là đang trong quá trình tập Em nghĩ và... sao làm bếp mà sáu muối em Tức là từ từ chứ người ta mới Tại tập Tại vì em mà. nghe tập gym đấy hả tập thôi chứ không nổi đâu <laughs> không từ từ nó mới gom Sao cơ muối? lại em hiểu không cái phải có quá trình muối hả chị không gom từ từ nó muối. sẽ gom các cơ nó sẽ gom về đúng vị trí của nó chẳng đi ra vậy dạ hôm nay em đi ờ, đến chương trình em đi với chị hai của em chào em gái dạ chào à, chị chị tên là nhã phương là chị hai của à, giang trời cái ơi gì? cái này là em khỏi cần tên nhã phương nha chị ờ. ủa em tên nhã phương hả ừ. sao lạ lùng vậy ta <laughs> một sự trùng hợp trùng hợp mà gọi là ngộ nghĩnh ha đúng rồi Giang Nhã Phương Ngộ rồi à. Nhã Phương thấy sao nè em dâu tương lai được không à, dạ em thấy em gái ờ, cũng xinh ờ, cũng dễ thương nói chuyện ờ, có duyên dạ em cũng mong em trai của em sẽ làm quen hẹn hò với bạn gái này rồi cảm ơn em gái em gái đi với ai dạ em đi với em ruột em với em họ em em nào em ruột em nào em họ dạ bé này em ruột làm ruột ha dạ ừ, con chào chú Viên Linh chào cô Hồng Vân em chào anh thì em thấy ảnh rất là dễ thương nói chuyện em thấy thành thật thành tính mà nói chung là chắc cũng hơi uh, nhát nhát em nghĩ là chắc phù hợp với chị thấy được ha rồi cảm ơn em gái thôi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha mở rào hít hơi thật sâu vô thở ra bắt đầu bước tới tiến tới luôn chào em dạ em chào anh hôm nay đến chương trình có món quà không tặng cho em mẹ em gửi từ quê vào tặng anh dạ. rồi mở ra đi cảm ơn em bây giờ khui quà cảm đi cảm ơn mẹ em dạ cảm ơn mẹ <laughs> mở quà đó có mẹ đi. tặng gì mẹ vợ tương lai đó cũng hơi khớp quá hả khớp quá hả hết sức bình tĩnh nè hết sức bình tĩnh nè đó giờ dạ đứng đây đó rồi em mong rằng sau chương trình này mình sẽ có cơ hội gặp lại ủa sao mẹ vợ tặng mà ghi đó là sao cái này cái, em ghi. cái này là của của của, À, quà là mẹ vợ tặng liễu. còn giấy ừ. là em ghi hả trời tưởng mẹ vợ mẹ tặng cái này là quà, quà quê anh quà quê quà quê hả tức là em nói mẹ em gửi từ quê vào à cái, cái này, này là mực cái này mực, là mực, mực dạ đúng rồi mực ngào mực ngào mực tẩm ngào, đúng ngào. không dạ đúng rồi ờ à, đúng gu của anh linh luôn tắm vô đi rồi hồn ăn cho anh nha rồi hồn ăn cho anh nha <laughs> khi nào anh tặng cho em cái đồng hồ khi nào em ờ, nhìn tới ờ, thời gian á thì cắt dây em nhớ tới anh là được <laughs> trời ngon ta vậy dạ, anh có mua cái hai người giống nhau giống nhau à, này là có một đồng, đồng hồ cặp luôn wow cái tay em anh hiện tại đang làm ở bình dương hả thì dạ, đúng anh làm bình dương à, em đang ở thành phố hồ chí minh thì nếu mà cái việc mà hẹn hò thì anh chạy lên hả hay sao hẹn hò anh chạy lên <laughs> sao cũng được á dễ lắm hẹn em ờ, alo nhắn tin có liền à, có cái này là anh hứa luôn chứ không phải là nói rồi để không có nhưng mà nếu anh chạy nó nói có liền chắc không có liền đâu bởi vì cũng phải mấy tiếng á đâu dữ vậy đâu, đâu mấy tiếng <laughs> gì không không mấy tiếng đâu cỡ bốn mươi phút mà thì nếu nếu mà hai đứa mà có cưới nhau thì em có về của anh được không không còn công việc của em thì thật ra em ờ, kiểu như là không có cố định bắt buộc là ừ, theo chồng nếu mà cưới chồng thì theo chồng thôi chứ em cũng không có nhất quyết là phải ờ, ở ờ, thành phố hay này kia chỉ Đúng ờ, chỗ rồi. nào làm ăn được thì ở thôi nào bước tới đi <laughs> nắm hai tay nắm hai tay nhìn vào mắt nhìn bạn gái nắm tay anh hát được không kiếm Thôi vậy? em yêu xin người hay đến bên anh Anh nhìn xuống dưới đây hát nè mơ về này <laughs> Cơ chị em cứ ngày câu nói yêu nhau thế Vậy nhìn vô sao đi không nhìn... tin hỡi em Nhìn vô liễu, nhìn Đã vô mặt liễu em cho dù mưa nắng hay dòng tố Nhìn tình vô mặt liễu lần bắn thế à, Anh ngại lắm chị <laughs> Hay xin anh, xin bảo câu nói con tìm nhé Để cuộc đời mình có nhau Dạ dạ, dạ. <laughs> Ông Giang Em gồm đâu đây cái bông hoa này nó đẹp gấp trăm lần cái bông này mắc mới vậy bông giả lắm vậy ờ ta bông thiệt đây nè mười mốt về em dầm nhiều hơn cái gì vậy đàn ông đàn an là người ta phải chấn thủ ngay từ lúc đầu hiểu không nắm tay đi hai tắm hai tay rồi nhìn vô mắt rồi. liễu một câu nữa thôi nhìn vô mắt liễu cho anh cái hộp đừng bấm nút bằng em gì vậy vậy đó đây đặt bà kêu ông đây con này bấm nút nè kêu con cái con, con hồng này bấm nút nè nhìn vô mắt người ta nói anh run lắm à như cái trong cái tiệm em có nói là hy vọng là chúng ta sau chương trình này thì có thể là có cơ hội để gặp lại nào nãy em có nói gì đó tự nhiên gì đó nó đáng đi ừ. ừ nha à, dạ. thôi vậy đi đó, vô vô nghề rồi này mạnh mẽ lắm nè trời đó ơi đó rồi quá trời rồi thôi được rồi đó rồi để tay vào nút bấm đi các bạn kiểm tra xem thật sự con tim mình rung động chưa Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm 1 2 3 Hết thời gian Bấm hay không bấm Có bấm, chúc mừng Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào <laughs> Đó Dạ, dạ con ma ờ, dạ. coi con xin chào bác Cho phép con được uh, Được uh, làm quen hẹn hò với uh, Với Liễu. bạn, bạn Với bạn Liễu gì? với bạn liễu thì à, mai này nếu ờ, hai đứa có cưới thì à, con hứa à, lo cho bạn ấy đến trọn đời ừ. cuối con đường cuối con đường đến hơi thở cuối cùng cuối đúng không ok chàng trai rất là chân thật à, khó tìm lắm đó em ha đây người ta hay nói là cổ hiếm đó nhá và bây giờ thì chúng tôi xin mời hai gia đình như là các anh các chị quý vị khán giả đây chứng kiến giây phút đầu tiên nụ hôn đầu tiên mà Trường Giang dành cho Thúy Liễu thôi ôm đi chị không được Dạ cho anh, anh, hôn, anh hôn má đi Không được, hôn má chứ ai mà ai <laughs> Em nghĩ là hôn môi à <laughs> Em sợ cái đó đó Hôn má chứ ờ. Chị làm em hết hồn Trời ơi, con bé này <laughs> Vô, vô Trời, Anh run lắm luôn á Trời ơi Không đủ không mạnh mẽ luôn á, thật sao? sự thấy, thấy Hùng thấy sao Giang? Hả? Mềm Mềm Mềm Mềm Mềm, mềm. mềm rớt nước mắt luôn á thì cái xúc động rớt nước mắt luôn